mất cùng một quyền sử giúp rồi nhưng mà thôi không không muốn chết đâu như vậy là anh đạo Hoàng Nam đã vượt qua câu số 9 Là lại đoạn này Như vậy anh đạo Hoàng Nam đã vượt qua câu số 9 và đã có 75 triệu Nếu trả đúng tiếp câu hỏi số 10 Mức thưởng sẽ tăng lên 100 triệu Và chúc anh thành công mặc dù anh đã hết các sự trợ giúp Nhưng nếu anh có chắc chắn anh có quyền sử dụng chơi để bảo toàn số tiền của mình Câu hỏi số 10 ca sĩ Shane Phelan, cựu thành viên của ban nhạc Westlife đã ra mắt MV của ca khúc nào vào tháng 7 năm 2018? A. My Love B. Seasons in the Sun C. Beautiful in White hay D. If I Let You Go Khó đấy và hôm nay đến đây cũng là vì chơi vui là chính đằng nào thì giải thưởng nó cũng không gọi là nó cũng gọi là tiền ảo thôi nhưng mà anh vẫn muốn bảo toàn lại số tiền của anh anh sẽ quyết định câu trả lời của anh là dừng cuộc chơi tại đây như vậy là anh đào hoàng nam đã quyết định dừng cuộc chơi Như vậy chúc mừng anh Đào Hoàng Nam đã có một quyết định đúng đắn khi dừng cuộc chơi và anh sẽ ra về với phần thưởng trị giá 75 triệu. Xin hỏi nếu như anh chơi tiếp anh sẽ chọn đáp án nào? Anh sẽ chọn đáp án cuối cùng của anh theo anh nghĩ là nghiêng về if I next you go nhất. Check nhạc đã. Đầu tiên thì em chúc mừng anh, anh đã dừng cuộc chơi và đã có tiền thưởng mang về là 75 triệu. Và thứ hai quyết định của anh là rất đúng bởi vì đáp án đúng cho câu này chúng ta là C, Beautiful in White. Tuyệt vời không có gì ngoài việc nào sau khi uh, được trải nghiệm với một đề của trình an là người tinh tế ngày hôm nay cũng gọi là hơi khó nhưng mà nó cũng gọi là đủ sức đủ um, tuyệt vời nếu như mà anh không nếu như mà anh mà cô bảy anh đã không rất đi quyền hỏi mc thì chắc là câu số 10 anh đã vượt qua lâu lắm rồi hơi tiếc một chút nhưng mà em nghĩ là không sao chúng ta đến đây chơi vui là chính những gì anh đã nói và trước dạ. khi chơi tay thì uh, em có một số lời chúc thì uh, chúc cho chương trình ai là đệ nhất của anh sẽ uh, phát triển nhiều hơn nữa trong những mùa tiếp theo và biết đâu đó thì uh, anh có thể mời lại em tham gia chương trình với tư cách là một người chơi ở trong các mùa tiếp theo và <laughs> em nghĩ vâng. chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau nhưng mà ở một vị trí khác anh sẽ là mc và em sẽ là người chơi để xem là em có thể đi tiếp đến đâu một vâng, lần nữa anh cảm ơn em cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc anh may mắn hạnh phúc thành công trong cuộc sống và anh sẽ ra về với 75 triệu xin cảm ơn anh wow Wow. Wow, wow, wow. Tầm tuyệt vời cũng khá là bất ngờ khi mà anh đã trả lời đúng được câu hỏi số 8 là mốc quan trọng anh đã đạt ngay từ đầu chương trình. Và cũng đúng như em nói từ đầu, sau khi anh trả đúng câu hỏi mốc quan trọng, anh sẽ có thêm một quyền số giúp mới đó chính là x2 hay còn được gọi là trả lời hai lần. Và theo em thì anh trả lời sai câu hỏi số 9 thì ngay hôm sau thì cũng không mất gì nhưng mà đây là câu hỏi gọi là câu hỏi thứ mãi nhưng mà anh cũng khuyên anh là anh hãy sử dụng hay là tự suy luận để có thể lên câu cao hơn vì là sai câu này thì 50 triệu tổng số tiền nó cũng khá, khá ít và cho anh may mắn ở câu hỏi số 9 bây giờ là câu hỏi số 9 xin lời kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức vào năm nào 1908 1916 1924 hay là 1930 nếu mà nhắc đến World Cup thì không thể nào là 8 hoặc không được không thể nào 1908 hay 1930 được ờ, anh cũng có thể là suy luận anh cứ suy luận thoải mái vì là Ê, anh... bây là tao cuối cùng chốt luôn ôi anh vậy câu này anh đã vô tình đọc qua trong một cuốn sách tiếng Anh ở đâu đó rồi và cũng có nhắc đến kỳ World Cup này và nhớ Đúng. số có một con số liên quan đến số 6 chốt đó là B Đồ wow wow wow chúng ta cho anh vay một tràng vỗ tay vì quyết định rất là nhanh và nhanh rất là gọi là nhanh hơn Sonic và nhưng liệu B nó có phải là đáp chính xác hay không chúng ta hãy cùng xem đáp án máy tính hãy đưa ra đáp án cho chúng hãy máy tính hãy đưa ra đáp án đi nào Ô, oh, thật đáng tiếc. Oh. Oh, wow, tôi thật đáng tiếc khi mà anh đã quá nhanh sai không dùng quyền x2 thực ra nếu mà dùng quyền x2 thì khả năng đúng cũng gọi là khó lắm Thôi, oh. dù sao cũng là câu khuyến mãi nên chẳng còn gì để mất dạ đúng như em nói hồi nãy và cũng đúng như anh nói bây giờ là đây là câu hỏi khuyến mãi và anh là đã trải sai câu hỏi này và số tiền thưởng của anh sẽ nhận về đó chính là 50 triệu đồng và anh có cảm xúc gì sau khi chơi chương trình này thực ra thì anh cũng chơi qua gọi là gọi là để vui thôi và cũng giúp anh có thêm động lực cho một phiên bản custom tiếp theo theo khác mà anh sẽ làm ra à. vâng là em cũng cảm thấy là 50 triệu nó cũng cũng là một số tiền là không phải là nhỏ và anh sẽ làm được rất nhiều việc từ số tiền này và cảm ơn anh là đã tham gia chương trình này và chúc anh thành công may mắn trong cuộc sống vâng và cũng đúng lúc này thì chín điểm báo kết thúc chương trình đã vang lên và thời lượng chương trình cũng đã kết thúc và cảm ơn các bạn đã đồng hành quan tâm và theo dõi chương trình trong suốt những tập qua và tình hình dịch bệnh đến bây giờ thì nó cũng đã rất là phức tạp và bây giờ thì tôi cũng mong mọi người lại hãy cố gắng phòng dịch và tuân thủ theo quy tắc 9 k của bộ y tế và hãy thực hiện theo chỉ thị 16 của nhà nước và cũng hãy cố gắng phòng dịch thật tốt để chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên và không phúc như trước đây và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo chương trình và không còn lời nào để nói nữa tôi xin chào tất cả các bạn